Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì um, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái con máy đánh bài Ở trong cái phân khúc tầm trung, giá thành thì rất là hợp lý mà độ hiệu quả của nó thì cũng không kém là bao so với cái dòng máy cao cấp CAC 700 đấy thì đây là một bộ sản phẩm máy đánh bài này cho anh em cùng xem chọn bộ của nó anh em nhé đấy mới tinh cho anh em luôn thì à, con máy đánh bài này nó sẽ bao gồm cho anh em cái thứ nhất là máy đây đấy máy rất là ok máy thì hình dáng của nó cách thức thì giống một con uh, Oppo hay còn gọi một con Samsung ấy một con máy Samsung Đấy, anh em này ạ rất là ok cho anh em này đi kèm theo nó nó sẽ có một cục pin rời cục pin rời này thì khi anh em đi chơi ấy, ví dụ hết pin anh em chạy ra ngoài anh em thay thay cục pin này vào anh em sử dụng hoàn toàn là thoải mái và rất là ok đấy và tiếp theo nữa là một chiếc tai nghe siêu nhỏ như thế này đấy một chiếc tai nghe siêu nhỏ để khi đi chơi anh em đeo vào tai đấy để anh em sử dụng anh em nhé thì à, mình sẽ cho anh em cùng xem chi tiết về cái con máy đánh bài này đấy chi tiết về con máy đánh bài này cho anh em cùng xem này đây thì con máy đánh bài này anh em có thể là lắp sim vào anh em lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường đấy rất là mượt ok cho anh em luôn thì chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ khi anh em sử dụng cái dòng máy đánh bài này đó chính là khi anh em đi chơi ấy là anh em cần phải đưa được bài của mình vào anh em nhé đấy bài của máy đánh bài này thì có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn Đấy, bài của bài, dòng máy đánh bài này có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn ví dụ như là các, các loại bài 2k xanh như đây đây là một bộ bài mà mình đã bóc sẵn này một bộ bài 2k xanh này rất là cứng nha anh em nha này Đấy, anh em thấy bài rất là cứng và còn có rất nhiều loại bài khác cho anh em ví dụ như là bài 2k trắng hay bài đô la kim cương đấy rất là nhiều loại mẫu lựa chọn cho anh em thì khi đi chơi anh em bắt buộc là phải đưa được bài vào anh em có thể sử dụng được cái máy đánh bài này đấy thì uh, Hiện nay thì bên mình đang có chương trình khuyến mại cho anh em là khi anh em mua một bộ sản phẩm máy đánh bài này thì anh em sẽ được tặng kèm cho mình đó chính là một ngoài bộ sản phẩm ra là sẽ có đi kèm cho anh em là hai cây bài đấy hai cây bài để giúp cho anh em là đi chơi một cách dễ dàng anh em nhé còn khi anh em hết bài anh em cứ liên hệ đến bên mình là bên mình sẽ gửi hàng cho anh em đấy gửi bài cho anh em rất là nhanh chóng thôi đây thì khi anh em sử dụng con máy đánh bài này anh em muốn chơi được anh em phải đăng nhập vào trò chơi giúp mình đấy cái mã đăng nhập của nó là thăng 1388 thăng đấy thì khi đăng nhập vào như thế này rồi nó sẽ hiện lên một cái giao diện anh em đúng không ạ anh em bấm vào đăng nhập giúp mình đấy thì ở trong cái phần đăng nhập này nó sẽ có rất là nhiều mục đấy và các cái phần cài đặt thì những cái đó những cái phần mục hay là các phần cài đặt thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở trong một cái video khác đấy thì anh em đăng ký kênh để à, đón chờ còn à, ở đây mình chỉ test cho anh em xem về độ nhanh và độ chuẩn xác của máy thôi đấy thì một con máy đánh bài này anh em có thể chơi được rất là nhiều trò chơi khác nhau ví dụ như là các cái trò là xâm lốc ba cây liêng đấy phỏm chắn binh sập sám binh ấn độ hay là bài cào rất là nhiều trò cho anh em nhé nên anh em yên tâm mua một con máy đánh bài này về anh em chơi được rất là nhiều trò đấy và anh em có thể mua cho mình tối đa là ba trò đấy rất là ok cho anh em đúng không ạ thì à, mình sẽ test cho anh em này sau đây thì mình test cho anh em ví dụ mình test ở trò liêng đi mình sẽ test ở trò liêng cho anh em này đấy thì uh, mình sẽ bình thường ấy thì là anh em đi chơi thì anh em sẽ để uh, chế độ tai nghe rất là khó nghe đúng không ạ tại vì anh em phải đeo tai nghe và anh em mới có thể nghe thấy còn mình test cho anh em thì mình để hẳn chế độ loa cho anh em cùng nghe này đấy thì khi anh em lưu ý là cái phần mắt camera của nó nằm ở khu vực bên này anh em đặt này ví dụ đây mình sẽ đặt bài trong khoảng mắt camera đây khoảng mắt camera đóng ra ngoài đây đặt phát máy báo này anh em có thấy không máy báo 3 thì hiện tại là mình đang cài đặt cái chế độ mà báo nhà lớn nhất khi anh em đi đánh liêng máy báo 3 tức là sao tức là nhà số 3 này sẽ là nhà lớn nhất này chia này đấy máy báo 3 thì tức là nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em anh em có thể thấy bài này hai điểm này bài này một điểm này bài này 3 điểm này đấy còn bài số 3 máy báo lớn nhất 5 điểm rất là ok cho anh em này đấy tiếp tục test cho anh em thêm ván nữa này đấy những cần đặt bài phát xuống máy báo này đó máy báo một cho anh em thì tức là sao tức là một là nhà số 1 là là lớn nhất tức là nhà bài của mình đấy đấy bài số 1 lớn nhất tức là bài của mình thì 100% là bài mình sẽ là bài lớn nhất anh em nhé đó anh em có thể thấy bài của mình là 9 điểm quy rồi lớn nhất này các cái bài này bài này thì được có 8 điểm này đấy 6 điểm <coughs> không một điểm đấy anh em thấy không ạ đấy là cái chế độ mà báo nhà lớn nhất cho anh em khi anh em đi chơi sử dụng còn một cái chế độ khác khi anh em đánh liêng đấy còn một chế độ khác ở đây đó là chế độ số 68 đó chính là chế độ mà anh em bỏ lá để bài anh em là bài lớn nhất đấy rất ok cho anh em khi đi chơi liêng này ví dụ như đây à, ví dụ mình chỉ cần đặt phát này máy báo hai tức là sao anh em bỏ đi cho mình hai lá này một là hai sau đó anh em chia vào bài của anh em anh em hiểu không bài mình liêng luôn này liêng ba bốn năm luôn rất là ok các cái bài còn lại này 8 điểm này 8 điểm hai nhà 8 này thì chết tiền với mình rồi đấy test cho anh em thêm một ván nữa cho anh em cảm thấy ok hơn anh em nhá là đánh nha đặt phát báo luôn ba này đặt lại cho anh em nghe này ba là sao ba thì anh em bỏ đi ba đá một hai ba đó bỏ đi ba lá này anh em chia đó bài mình lại liêng 890 anh em đấy không ạ máy báo cực kỳ là chuẩn xác cho anh em rất là hiệu quả đấy khi anh em đi chơi và sử dụng con máy này thì trái địch lại được anh em rồi và kể cả là rất là nhiều thầy thợ cũng thường sử dụng các cái dòng máy đánh bài này để hỗ trợ khi đi chơi rất là tốt anh em nhé thì anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu luôn cho mình đến bộ sản phẩm này ấy, thì có thể là vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy hoặc kết bạn nhắn tin qua zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng thì anh em nào ở gần cơ sở bên mình có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thế anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình. Có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Còn những anh em ở xa khi anh em đặt hàng, bên Tấn sẽ là gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc là qua bưu điện. Thì tất cả hàng hóa của bên Tấn nhá, anh em lưu ý là khi anh em nhận hàng đều được phép kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán tiền. Rất là ok thoải mái cho anh em luôn. Thì à, cuối video ấy thì là mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình anh em nào mà đã xem video của mình đây cảm thấy video của mình hay thì anh em hãy cho mình xin một like một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo